mình và kế bên mình xin giới thiệu bạn đó chính là Sammy Hello, nha bạn nha Sammy Nớp ừ. chấp nhận rồi hả giờ sammy không còn bình thường mình, mình bảo là sammy nướp, sammy không chịu bạn ạ à. bây giờ mình còn bảo là sammy nướp, sammy chịu rồi nha ờ, hả chấp nhận đầu hàng rồi okay. Ờ, <laughs> và như các bạn đã đọc tiêu đề thì mình nghĩ rằng mấy bạn cũng biết video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm về cái gì đúng không đúng vậy hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục thí nghiệm minecraft tiktok triệu view nha các bạn nha đó mình với sammy hơi bị thích cái series này luôn bởi vì có nhiều bạn muốn mình làm lắm nếu như bạn nào muốn mình làm tiếp tục cái series này đừng quên là hãy nhấn nút like like like like, like cái video này nhấn nét cái nút like luôn ừ. với cái nút đăng ký luôn để cho mình để hai đứa mình sẽ ra video tiếp theo nha các bạn ok còn bây giờ thì chúng ta không nói nhiều nữa chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video reaction nào let's go rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video tiktok minecraft triệu view đầu tiên nha các bạn nha để xem coi đây là gì đây vừa vô tôi thấy nước tôi thấy hơi bị vui đó vừa vô tôi thấy bạn nước này nè ok xem thử nha Ok thường gì đâu trời Đây là một video của một bạn nước Thì à, bạn nước này đang ở trong một cái làng của à, mấy ông dân làng trong Minecraft À ok để xem mẹ sẽ làm gì đây Bạn ấy đang à, dùng một cái kéo hả Cái kéo để làm gì ta Cắt quần áo của ông dân làng hả Không chắc là Ô ô ô từ từ từ Hình như là tôi mới thấy có cái gì đó sai sai nè Trời ơi Hình như tôi mới thấy gì đó sai sai nè Ủa H hình như là bạn này mới vừa cắt cái mũi của ông dân làng đúng không Đúng rồi Cái phần luôn em mất cái mũi luôn Mất cái mũi luôn What the hell Ủa sao hay vậy Rồi sau đó làm gì nữa Ui Đeo cái mũi lên luôn trời Ôi trời Nước Nước không có mũi bạn à Cho nên là nước cắt cái mũi công dân làng đeo lên trên mặt Ơ nhưng mà sao người ta cái mũi nằm trên cái miệng mà sao nước cái mũi nó nằm ở dưới cái miệng hay sao? Tất nhiên tại vì đâu lắp được chị cái miệng được, tại cái miệng là cái mũi rồi. Trời ơi trời, thiệt luôn á. Ui cái này hay nha bạn nha, dùng cái kéo cắt cái mũi công dân làng sau đó đeo lên trên mặt. Trời ơi cái này hay à, cái này hay à. Đó Ai, ờ, ok thông minh thông minh thông minh rồi để xem coi ủa chị vậy là cái này là chỉ làm được vậy thôi hả có cái gì khác hay hơn nữa không ta để mình xem coi ờ, dạ, sau đó là đập một cái ờ, lúa nè lấy cái mũi ra ủa ủa từ từ gì á đừng có nói là dùng cái mũi để gieo làm lên hạt mầm để rồi là nó mọc ra ông dân làng trời ơi từ nào từ trước giờ mình chỉ nghe là củ cà rốt nè hay là lúa trồng được trong minecraft thôi còn này là trồng dân làng ra luôn nha các bạn nha trời rau dân làng thiệt không nè ui dùng bột xương để cho ông dân làng lớn lên <laughs> oh my god hay wow hay thiệt sự hay hay hay hay hay nói chung là cái này là tôi thấy là hơi bị đặc biệt luôn á thì chắc chắn cái này á là mod các bạn ạ à. thì mình nghĩ rằng là cái này là có thiệt nè sammy nghĩ cái này có thiệt không không không hả à? cái này chắc chắn là ghép thôi bạn không thể nào có thật được trời ơi sammy đúng thiệt là sammy no. nước mấy bạn ơi no, no, đây là những cái mod ở trong minecraft chắc chắn là bạn này quay video làm được thì chắc chắn là có thật rồi tại vì sam mà sam nước sam không biết thôi bây giờ sam có tên không tôi vô tôi mai vô trong minecraft tôi lấy cái mũi của ông dân làng tôi trồng ra ông dân làng cho sam coi luôn tên không ngon tìm đi tôi thấy cẩu quá bạn ơi sao mà tin được đúng không ok cái này là sammy nói nha bây giờ mình sẽ vào để mình cho các bạn xem thử là trồng ra ông dân làng này nha nếu như bạn nào nghĩ rằng là ở trong minecraft có thể trồng ra ông dân làng y hệt như trong video được thì bạn hãy nhấn vào nút like và nhấn nút đăng ký nha okay. còn nếu như bạn nào mà nghĩ là không được có hãy cơm mình xuống bên dưới là không được nha ok được. chắc chưa được. rồi ok vậy chúng ta cùng nhau bắt đầu test thôi nào Ok let's go Rồi ok bạn ơi Ngay bây giờ thì bọn mình đã vào trong Minecraft rồi đây Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test Đến cái Minecraft tiktok đầu tiên nha bạn nha Đó chính là cắt cái lỗ mũi của ông dân làng à, Sammy bảo là ông tin đúng không Mình là biết xạo rồi các bạn ơi Nghĩ dục bữa với dân làng ờ ok cái này sao không tin nha mấy bạn mấy bạn xem đã bạn sai mà sam sai lầm rồi nè nè đầu tiên nè thì mình sẽ vào ông đây thì mình sẽ chọn một ông dân làng đó bây giờ có ông dân làng áo tím nè dân ông ông dân làng áo áo trắng với áo nâu sam chọn một ông đi sam chọn ông nào nào ông ông áo hồng đi tôi thấy tôi ghét quá à. à ông, ông, ông áo hồng đúng không rồi ok ông áo hồng nè ông làm sao để cho sammy kêu là thấy ghét nè giờ sammy à. đòi cắt lỗ mũi ông nè rồi ok tôi lấy cái kéo rồi nè và bây giờ ông dân làng màu tím ủa sao ra hai ông vậy anh em xin chào. rồi ok lấy lấy luôn hai ông luôn nè coi nè sam nhìn đây nha bụp đó ờ. <laughs> lấy luôn con này luôn bụp ghê không ghê không ui có thật á nè nhìn nha bây giờ phong không có cái lỗ mũi đúng không bây giờ phong lấy cái lỗ mũi của ổng nè phong đeo vô nè à. <laughs> Sammy khoái liền Sammy khoái liền Ôi, hay, hay không hay không nè bây giờ Ủa, mình làm từ từ cho tới thoại đeo cái lò mũi vô cái mặt ông có cái tác dụng gì không ờ theo như trai cũng không mà hít thở cũng không đeo để làm gì vậy <laughs> theo như tôi biết thì đeo chỉ để cho đẹp thôi nhưng mà đeo nó có đâu? một cái này hay hơn nè đó chính là từ từ nha một tí nữa tôi sẽ trồng à, ra ông dân làng cho bạn xem sau có cái này hay hơn nè các bạn đây đây mấy bạn xem nè ở trong đây thì mình có một cái mắt kính đó đây chính là một cái mắt kính của ông dân làng à thấy không cánh hè cho coi vậy đâu dân làng cái này hơi bị hay luôn nha sammy coi nè bây giờ mình chỉ cần đeo cái mắt kính này vô thì ngay lập tức sẽ có mấy ông dân làng xuất hiện ở trước mặt mình đó thấy không ông chạy qua chạy lại đây thấy không đó sao thấy không à, hay không hay không đây đây người ta gọi là giống kiểu cái mắt kính này khi mình đeo vô thì mấy ông dân làng sẽ nhảy múa cùng với bọn mình đó bạn đó bạn thấy không mấy ông dân làng đang nhảy múa cùng chúng ta tay mình đâu chạm à, đúng rồi tay mình không chạm mà con cái con nhân vật của chúng ta nó tự động nhảy luôn thấy không đó à tự nhảy từ hiện mới đây hai giờ cái ờ. ba đê đúng không mày nhảy đi sao mày nhảy đi hey. Hey. Hey. hãy tư vô tư và lạc quan lên em ê đó thấy chưa xịn chưa trời ơi bây giờ trồng được mấy ghe này mới gắt nè hả sao bây giờ trồng được không trồng á hả trời tất nhiên là được rồi không trồng được rồi ok bây giờ nha coi phong nè bây giờ không trồng được em à bây giờ phong sẽ đập mấy cái lúa này ra đó bây giờ phong sẽ trồng cái lỗ mũi của ông dân làng xuống dưới đất à. để mình có thể tạo ra một ông dân làng bằng cách là chồng cái mũi ổng xuống nha ok rồi bây giờ trước tiên á thì tôi cần phải lấy cho tôi uh, gọi là bột xương đã đây tôi lấy bột xương nè rồi mấy bạn xem nè nha đây mình sẽ chồng xuống dưới và ngay lập tức sẽ có một âm nhân làng lớn lên đó thấy không mấy bạn thấy không mấy bạn thấy không à. ghê không ghê không ghê không không những vậy đâu nha mình có thể trong dân làng lớn hơn bằng cách là sẽ dùng bằng bột xương trọng lớn thôi nè đó đó oh đó. my god. Đó thấy không? Ổng ổng đang lớn nhanh như thánh giống rồi các bạn. À. Trời ơi ghê không ghê không rồi một tí nữa ông sẽ trở thành ông dân làng thật luôn đó rồi cũng cũng lớn lớn rồi đó cũng cũng sắp uh, trưởng trưởng thành rồi đó bạn à, cho thêm xíu nè đó đó thành ông dân làng thiệt luôn à như sống như bình thường vậy trời ơi đúng rồi bây giờ biến thành ông dân làng thiệt luôn nè đổi đồ cho ổng được luôn nè ghê không <laughs> sợ liền sợ liền ghép đâu mà ghép phong đã bảo rồi sammy nước lắm làm sao thắng phong được bạn ơi trời ơi trồng nhiều hơn á nè trồng cho nhiều vô luôn Trời nữa ơi, giờ đất là bây giờ trồng dân làng chứ không trồng lúa nha bạn đất bây giờ trồng được dân làng luôn nha bạn nha đó không bây giờ mấy ông dân làng mấy ông lớn rồi nè đó và từ nay chúng ta gọi là sao ta muốn có dân làng thì chúng ta chỉ cần lấy cái lô mũi của ổng đem đi trồng. Đó. Vậy là bây giờ nếu chúng ta muốn có một Sammy thứ hai, chúng ta sẽ biết cái lô mũi ra. ơi nhéo nhéo nhẹ mà phong ừ. nhéo xong nhẹ mà phong nhéo xong nhẹ mà đúng rồi tôi tôi tôi nhéo tôi nhéo sam nhẹ mà sam nhéo tôi muốn đứt cái lỗ mũi rồi luôn các bạn ơi đau thiệt á <laughs> tôi đứt quay tôi mất quay để tôi có thể trồng được ra được phong cứng thứ hai không ok đó giờ dạ tin chưa tin rồi Trời. một không nha các bạn nha à, treo treo giờ quay video thứ hai nha video Sammy, thứ hai tôi thắng Sammy cùi bắp lắm và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video Minecraft TikTok triệu view số 2 Let's go Rồi ok Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video Minecraft triệu view tiếp theo nha các bạn nha Lại là nước à, Lại là nước nè Để xem coi ơi lần này nước sẽ cho chúng ta cái điều gì bất ngờ ở trong minecraft đây ờ, hiện tại ủa từ từ ủa <laughs> ủa cái con gì đây con con con gà lai con bò ủa ủa mấy bạn ơi con này là con gì các bạn sao mà cái đầu của nó là đầu con bò cái miệng thì là miệng con gà cái thân của nó thì lại là thân của ờ, con, con gà con con, con gà con gà nhưng mà cái bụng của nó là, bụng con bò còn cái tay cái cánh của nó cũng là cái tay con bò luôn Ủa, à, sao nó xoay nó kìa nó xoay như cái giống kia à, nó còn xoay về cái vòng trống á nghĩa bạn ờ. ủa ê ê ê sao sao vậy hình như tôi thấy ở, ở ở bên đây ở bên đây bên đây có con heo con heo đang quay vòng tròn tròn từ từ từ để mình xem hết con bò đã đây đây <laughs> con bò nhìn đúng hài ôi <laughs> mấy bạn nhìn con heo nữa bạn con heo nó xoay vòng tròn luôn kìa mà cái đầu nó đứt ra cái thân luôn liên quan luôn á ui nó xoay vòng tròn vòng tròn kìa ui nó, nó đi nó, nó đi, đi được kìa trời ơi dạ. ghê thiệt Ô, oh, cái đầu ông dân làng bay trên trời What? oh my god <laughs> Ủa sao, sao nhiều điều bất ngờ quá vậy trời Sao mà cái đầu ông dân làng bay trên trời nè Rồi rồi, rồi cái, <laughs> sao có con heo Ủa con heo này con heo gì mà sao nhìn nó ghê Cái tay nó xem tròn trời ơi nó tập thể dục hay cái gì vậy không nó có sáu cái chân lần nha sam nha nó có sáu cái chân lần nha sam nè một hai nè ba nè ba nhân ba ba nhân hai là sáu nè đó sáu cái chân lần nha Ủa trời ơi là chị nó con biết đi đó con gì vậy trời ôi con này nhìn đúng hai đúng không trời ok cái này tôi thấy vui nè à. sammy nghĩ là cái này có thật trong minecraft không tôi nghĩ thì chắc là có thật tại vì ơi ơi thôi, tôi nghĩ là không các bạn rồi tại sao lại không nó quá là hư cấu luôn bây giờ tôi nói thật luôn không có cái móp nào nó dị hợm như thế này được yeah. ông công nhận không cũng công à, thiệt không luôn á móp là dị như thế này luôn á Sammy đã sai lần đầu tiên rồi mà Sammy Đấy. vẫn không rút kinh nghiệm. Trời Mình đã nói trời. rồi, Minecraft á là cái gì mà chẳng làm được đúng không các bạn? Ôi ông không biết cả đoạn đầu tôi đoán sai nhưng đoạn sau tôi đoán thế nào cũng đúng. Đó, Chắc đó. chưa? chắc chắn rồi. ok cái này, này không thể nào được quá hư cấu minecraft không thể làm được như thế này được không không không tôi không rồi ok không sammy thích. nói nè các bạn nha cái này là sammy nói nha bạn được rồi ừ. nhưng riêng mình á thì mình biết cái mod này và bây giờ mình sẽ vào trong minecraft test thử cho các bạn xem nè đúng không mày đặt dụ tôi đúng không ờ ok một không rồi bây giờ là mấy bạn coi hai không rồi nha các bạn nha ok bắt đầu thôi let's go rồi ok bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái minecraft uh, tiktok triệu view thua những đi. cái con vật kỳ lạ trong minecraft à. không có thật đâu thua đi bạn ơi thua đi trời dễ gì thua được hồi nãy sammy không tin là những cái con vật mà <laughs> hồi nãy là có thiệt rồi ok sao không tin đúng không bây giờ không cho Sam coi cái này là Sam sẽ tin nè đây bên bên bên này bên này đây bây giờ cho Sam coi cái này là Sam tin nè đây tôi không thấy là tôi không tin rồi Sam ơi mở mắt ra nhìn nè Nào. nhìn nè <laughs> Trời ơi Ở đâu ra mấy cái con gà mà nó mập dưới trời ở ngoài đời mà có con này mà làm cám sơi hơi bị hấp dẫn đó nha trời ơi, con này là con gà <laughs> Nhìn... Ủa con gà con à gà con bự với cái gối vậy ơi mà nhìn mấy con này giống kiểu ờ, giống cái cục len đó bạn chứ không phải là cái lóc này không phải là con vật nữa đó chưa chưa trời mấy cái con này là còn bình thường sao mình phải coi những con độc lạ hơn độc lạ bình dương hơn nữa đây coi nè đây ở chỗ này có những con nhìn nó còn độc lạ bình dương hơn đó nè đây phòng lấy ra cho sam coi hay không chắc không nhiều lắm trời mấy con này nhiều lắm các bạn để phong xíu nha phong sẽ lấy ra review hết cho các bạn xem nha à, đây a few minutes later rồi đây đầu tiên chúng ta sẽ xem thử coi nó sẽ ra con gì nha sammy đón cái quả này ra là nó ra con gì chuột đúng không Tại không biết đây xem nè ôi ông dân làng ông dân làng cái gì đâu ông dân làng sẽ làm được gì đây mấy bạn xem thử nha ui ông có thể dịch chuyển được uh. wow ghê u uh, ghê ồ đây là ông dân làng enderman nha rồi dân tiếp theo enderman dân làng con nhện oh my ông dân làng hình con nhện các bạn ơi à, trời ơi trời đâu ghê quá à đẹp mà đẹp chỗ nào nhìn đây đi với cái thuyền kìa đi móng kẹo không nào thử coi đó đi nó chèo ấy nó chèo với cái thuyền nha <laughs> ừ. rồi con vật tiếp theo sẽ là uh, một con mực khổng lồ mực biết bay biết bay trên trời wow mực bình thường là sống dưới biển và bây giờ con mực này nó bay lên trên trời luôn nha bạn nha hơi bị định trời ơi ok rồi tiếp tưởng tượng cái cây cái đàn <laughs> một con Ripper cầm cung lần đầu tiên trong cuộc đời Ripper có tay ôi Ripper có tay ờ đúng rồi nó có tay nè wow từ từ từ để, để mình thử chỉnh một cái lệnh để, để để cho mình chết không mất đồ đã sau đó là mình sẽ vậy đi cho nó bắn mình, mình ờ đúng rồi mình sẽ cho con gripper này nó bắn mình thử rồi. nha các bạn nha nó dùng cái tay nó làm gì rồi ok mình sẽ chỉnh game mod không nè rồi để coi nó có bắn mình được nha các bạn ờ. Ô. Trời ơi. Ôi ơi nó bắn này nó bắn nè. ui Ủa? ui Ủa sao con mực nó bắn dung gắt Ôi, cái con mực cái con mực nó còn biết bắn lửa nữa bạn ơi, ghê thiệt. Ôi trời. Oh my god. Trời trời trời. Nguy hiểm nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Ờ, quá Rồi ok, tiếp theo là con gì đây Ờ, ui, một con dân làng lửa Ồ oh. Dân làng được được búp dữ hả À, cái con gà mập này nãy thấy rồi, ok Ui, con bạch tuột nhỏ Ôi, dễ thương Dễ thương vậy, Ê, nhưng mà nó cũng biết bay nè Ồ, oh, dễ thương, dễ thương à, nha Con này là con uh, mấy con chim nhỏ phải không nó nó bay bay bay bay đó à, đúng rồi, con con này là gì đây Ủa Ủa, con này bình thường mà Bình thường, trời ơi Ủa này bình thường mà có gì đâu lạ ta Ok rồi con tiếp theo là con gà <laughs> con gà có cái đầu của dân làng trời ơi oh my god tôi nghĩ cái dân làng này có vấn đề thật rồi phong ơi cái con gì cũng ra dân làng hết trơn luôn ơi ơi bị dễ thương luôn bạn ơi ờ mà cũng không dễ thương lắm ờ mình nói vậy thôi mình cười thôi chứ cũng không dễ thương lắm nha bạn nha ghép cái đầu ông vô thôi ghê không ngồi gì con dân làng trời ơi <laughs> rồi và tiếp theo chúng ta sẽ là một cái con uh, ủa ô đẹp vậy ủa sao quýnh con cá chích queo vậy ủa ủa bình thường tôi nhớ là con người sắt là nó mạnh lắm nha còn con này là con người đất mà sao con người đất nó yếu xìu vậy ta đánh mạnh ê nó đánh mạnh nha ờ nhưng mà đánh mạnh nó nó nó quýnh rất là mạnh nha các bạn nha chứ không phải yếu đâu nha à, nhưng mà con này con này đánh mạnh nhưng mà đi nói à, bị đánh là nó cũng chết luôn nó à. bị đánh là nó là nó sẽ bị yếu ok còn tiếp theo gì đây ô con gát hình cái đầu ờ, của con dân làng nè cái này nãy thấy rồi còn tiếp theo enderman hình con gà <laughs> chân nó dài mà đốm nhôm vậy Trời ơi. À, trời. Ok rồi tiếp theo. xanh tuổi luôn á đây là con gì đây con gì Ồ, oh, nó bay rồi kìa. Con slam biết bay, con này là con con slam biết bay. Ồ. Wow. Thôi thôi cái con này cũng không đặc biệt lắm. Tiếp theo là ui, con heo xương. Ui con heo hình bộ xương nè. Wow. Ôi cái này hình như là phải chỉnh trời tối á, từ để, tôi uh, chỉnh heo. trời tối coi. Heo này sống trong bóng đêm bạn ơi. Ồ, con heo này là nó có một cái bộ xương nha các bạn nha, hơi bị ngầu luôn. Wow, nhưng mà tối quá, thôi tôi chỉnh lại trời sáng. Dạ. Rồi bye bạn heo nha. Tiếc ok nói chung là bạn heo này giống kiểu bạn heo zombie á bạn à, bị uh, mất uh, thịt còn bộ xương các bạn rồi tiếp theo sẽ là của con heo gì đây con heo đứng cái tướng gì kỳ vậy nhảy vậy tao tự nhiên nó biết chạy à ô nó là heo thỏ ôi con heo này dễ thương quá nè con heo nhỏ con heo nhỏ mà biết bay nè ô mấy con này nó nó bay loạn xạ nó bay vòng tròn nhìn dễ thương thật sự luôn á nó bay loạn xạ không Ui tôi thề nha, ở ngoài đời thật mà có mấy con heo bay bay kiểu này tôi mua tôi nuôi liền luôn á, nhìn hơi bị dễ thương luôn. Ok rồi, tiếp theo. nó đó. <laughs> Heo hip hop. Trời ơi. Yeah. Heo này là heo hip hop nha các bạn nha. Trời ơi. Hip hop never die. Ok, quá là ngầu luôn mấy con heo này. Nó nhảy lông não luôn tôi hồi chữ <laughs> lông con heo tôi thấy nó nhảy tôi thấy mệt ghép, ghép nhạc ghép nhạc ghép vô ok rồi bây giờ tiếp theo sẽ là con creeper nó đi kìa creeper hình con gà mấy bạn ơi trời ơi trời Nhìn mừng cười thật sự rồi. Ok bây giờ chúng ta cùng nhau đến những con cuối cùng nè đây. Đây. Có gì đặc biệt đến những con cuối cùng coi nó có gì đặc biệt nha các bạn nha. Ok rồi, con tiếp theo chúng ta sẽ xem là u một con gà bằng đất. Wow, con gà bằng đất. Con này cũng yếu nha các bạn nha. Đụng cái là chết nè. con gì liên quan đất nó rất là yếu mà à nó là núp á các bạn, núp á. Ờ con gì mà bằng đất thì nó sẽ rất là yếu nha các bạn nha. Đụng một cái là nó chết queo à. Ok rồi, tiếp theo. Hot dog. À hot dog. À cái ổ bánh mì nè mấy bạn có biết cái ổ bánh mì hot dog đâu mấy cái ổ bánh mì mà kiểu rồi là nó có kẹp cái xúc xích ở giữa các bạn nè nè đây là con <laughs> đây, đây là cái bánh mì xúc xích nữa bạn à, ơi rồi tiếp theo là wow, xinh quá vậy wow một bạn nữ cáo trời ơi hơi bị xinh nha ôi hình như là nhìn xinh hơn skin của sam đúng không sam it was at this moment that he knew he fucked up rồi ôi chúng ta cùng nhau đến với uh, con uh, vật tiếp theo rồi các bạn hay quá không bị bầm mắt ok rồi con vật tiếp theo chúng ta u uh, con heo uh, heo xoay à? tay ờ à? nó quay cái tay của nó đó bạn đó ừ, nhưng mà khoan từ cái con này là sao mà nó <laughs> đi không tôi đi sao nó có cái này nó xoay xoay vậy cái này là nó um... cái ốc vít nó xoay mà ui nó ờ. xoay trời mưa luôn nó xoay mà trời mưa luôn bạn ơi xoay thời tiết á để tôi chỉnh cho trời hết mưa đây là từ. nút xoay thời tiết ok <laughs> nó còn xoay vòng tròn vòng tròn nữa chứ thiệt luôn trời tôi nhìn đúng hài luôn á ở là trời cái con này mà tối mà nó ở trước nhà tôi chứ tôi khỏi ngủ luôn các bạn. Xỉu, ba ngày okay. ba đêm luôn á, thì ghê quá à. <laughs> rồi giờ tiếp theo con tiếp theo chúng ta là ô, uh, con này là con uh, con quýt. Quy đờ, quy đờ, ok quy ờ. đờ. Rồi tiếp theo nữa. Ồ, uh, à mấy cái con này thì bình thường thôi nói chung là từ nãy à, tôi <laughs> tôi là thích con heo này nhất tôi con heo cái thóp này nè sao thích cái heo thóp à Ê, bây giờ ông ông làm hành động của cái con heo kia tôi làm hành động qua thử đi ông làm ok này. Rồi ok, vậy là coi như cái này mình vẫn thắng nha các bạn nha Mà không chỉ là có những cái con độc lạ trong trong clip đâu Mà có thêm cả những con còn độc lạ hơn nữa trong cái mod này Vậy là hai không hai không Anh thua rồi Được rồi chúng ta cùng nhau đến với video tiếp theo nào Let's go Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video thứ ba Let's go Ok Và vẫn là bạn nước Trời Sammy cái này là Sammy Mình sẽ gọi đây là Sammy nước luôn rồi trời Thua hai lần luôn rồi Đây à coi à rồi bây giờ để mình xem coi Ok để mình xem coi lần này sẽ là cái gì đây Ok Đây là một bạn nước Lại tiếp tục là bạn nước nha Bạn nước đang vào trong kho đồ Lấy ra một cái khối kim cương Và sau đó bạn ấy đang xây ra một cái Ui cánh cổng kim cương hả Ui Sammy đoán này là gì Cổng địa ngục kim cương à, có luôn hả không cái này là cổng kim cương chứ không phải là cổng à, địa ngục kim à, okay, cương đây cổng kim cương nhưng mà đâu làm được đâu không biết nữa ô, ô cái hộp quạt bằng kim cương kim cương wow, Tạo ra một cái cánh cổng kim cương luôn các bạn ơi à. Ủa nhưng mà bây giờ mình qua bên đó là mình được cái gì ta ừ. Khi nào là một thế giới kim cương không Ui cái này là địa ngục kim cương thiệt Wow, Ê có thật hả? Thật sự cái này không có thật Ui xịn dưới trời Địa ngục có nước kìa hả cậu Ờ thì kìa. thay vì là lava thì bây giờ đổi thành nước hiểu không yeah. Ờ, đó cậu à Ê nhưng mà cái này địa ngục thiệt nha Tại vì có lâu đài ờ, ở bên dưới đài. địa ngục nè Ồ oh, wow à. Hay hay hay hay cánh cổng địa ngục được làm bằng kim cương à sammy nghĩ là có thật không hmm, suy nghĩ kỹ suy đây suy nghĩ kỹ đi sammy đã thua hai lần rồi đó sao nào theo như tôi phân tích được đó sau khi xem được một ngàn lẻ một vướng chiến tranh của nobita thì tôi phát hiện ra đây chắc chắn sẽ là mốt có thật dạ giờ bây giờ mới tin nữa bây giờ mới tin là cái này là mod có thiệt à tin rồi tin rồi giờ khôn lên rồi các bạn đó ok được rồi còn riêng mình thì chắc chắn là mình cũng biết cái mod này luôn bạn ơi cái gì chứ mấy cái mod trong minecraft á mình coi video nào là mình cũng biết là cái mod là mod nào luôn tại vì mình chơi minecraft khá là lâu rồi cho nên là mình cũng đoán cái này là có thật và bây giờ mình sẽ vào trong minecraft để test thử cánh cổng địa ngục bằng kim cương cho các bạn xem nha Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mấy bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi nhấn like đi chứ. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Let's go. Rồi, ok bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Minecraft TikTok thí nghiệm số 3. Rồi ok. cái à, hồi nãy á, là Sammy thua mình là hai không rồi bạn ạ. À. Bây giờ cái này á, dù có đúng hay không thì Sam vẫn thua mình, tại vì mình hơn Sam một điểm. Trời, hay sao lần nào Sam cũng thua vậy hả Sammy nước? Để tôi. Chứ mà Sam yên tâm đi, dù Sam có thua nhưng mà Sam đã chiến thắng trái tim Phong à, thính, à. à, thính xíu thôi làm gì cơ trời làm gì cơ không thính xíu mà ok được rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thử cánh cổng uh... kim cương à cánh cổng kim cương nha bạn nha rồi ok rồi thì uh, theo như trong video á thì trước tiên chúng ta sẽ cần vào hôm nay lấy cho chúng ta khối kim cương thì khối kim cương này thì như bình thường thôi chúng ta sẽ xây ra một cái cổng à, bình thường đó bạn ạ à. đúng rồi giống như cái cổng địa ngục á rồi à. xong một cái hình à, hình chữ nhật như thế này rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ lấy cho chúng ta một cái hộp quạt đây hộp quạt kim cương nha bạn nha à hộp quạt kim cương nhưng mà khoan từ có cái này đặc biệt hơn nữa là sao không biết là gì không ở trong đây á nó còn có thêm những cái thế giới khác nữa nè emerald nè rồi lab bích nè đây lấy cho sam coi nha đây rồi, MR đâu ta? Thôi mà thế giới, mê thế giới này có gì đâu mình mình đặc biệt đâu, thế giới kim cương là đặc biệt nhất rồi. Không, thì một tí nữa mình qua mình xem à. luôn mấy cái thế à. giới bên này luôn coi nó có gì đặc biệt không, hiểu không? À, à. so sánh đúng không? Đúng rồi, à. mình so sánh. À. Rồi ok, đốt cái này lên nè, rồi. À. Đốt cái này lên, rồi sau đó đốt cái này lên, bỏ ba cái cổng luôn. Được không? ok rồi bây giờ mình sẽ thử vào cánh cổng kim cương trước thử xem nha bạn nha ok kim cương xịn nhất rồi à. không biết nó có ra được thế giới wow kim cương Tôi mới vừa nói luôn bạn ơi Nguyên một cái gọi là địa ngục được làm bằng kim cương luôn Wow ơi sao mà tôi thấy có cái uh, khu này nó nhìn giống hình con cá heo nè oh. Thấy không Y chang luôn á Ok Mà dưới nước kìa Ê, Bây oh. giờ ông game mất một không quay ông qua ông, ông bị chảy nước không ờ à, ờ à, đúng rồi cái này là lava nè nhưng mà bây giờ đổi thành nước thì không có biết có bị gì ông ta để mình xuống thử coi ô oh. oh, không bị gì hết nè hay vậy ô oh, không bị gì hết nha Yeah ờ. Wow nói chung là cái này quá à, hay luôn Cái cái thế giới uh, kim cương này nó an toàn luôn các bạn Nó không Đúng rồi nó an toàn luôn rồi đó nha ờ. Quá đẹp luôn kiểu này mà chơi sinh tồn á bạn Mà mình mà có cái cánh cổng này là khỏi cần kiếm kim cương nữa Xây nguyên cái thành phố bằng kim cương luôn Giàu các bạn thành tỷ phú rồi Đúng rồi sợ, Đó rồi ok bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cánh cổng tiếp theo để coi coi có được cái gì nha các bạn nha thì mình nghĩ chắc là cũng như bình thường thôi là nó sẽ có thế giới emerald rồi kiểu thôi đây ờ. cánh cổng này thử nè cánh cổng này lấy gì vậy cái này là khói ngọc luli ok trời ơi trời ơi xanh lè xanh lét luôn xanh lè gì chị có khứa xanh trong này không tìm ra khứa ừ. xanh trong á nhiều khi gọi là đây là thế giới của khứa xanh luôn các bạn trời, trời ơi. nguyên một cái khu xanh lè xanh lét luôn trời ơi là trời nhưng mà màu này mình thích nha trời đúng màu xanh mình luôn màu nè mà, à, màu của tôi luôn nha luôn. bây giờ ông thử đứng nông nằm xuống đây coi y chang luôn á trời ơi trời ok rồi bây giờ mình qua bên cổng emerald xem thử nha các bạn ờ, thế giới này chắc là ca mui thích nè ờ <laughs> xanh lè, xanh lét luôn Trời ơi, trời nhức mắt thật sự e nước sao? Để coi nước màu gì Ờ, khoan từ để coi coi cái nước màu gì Ờ, hồi nãy mình không xem cái nước nó màu gì ha Nước trước là màu xanh luôn á Ờ, nước trước màu xanh, còn nước màu gì? cũng màu nước à Ờ, cũng... Tôi tưởng là nước nó màu xanh lá cây luôn á Ờ trời. Wow Nhức mắt quá bạn ơi, tôi bị nhức màu xanh á, trời ơi màu này à, nhìn cũng đẹp nhưng mà nhìn nhiều quá là sẽ bị à, gọi là hơi nhức mắt xíu đó trời đó ok nói chung á là coi như cái này là mình với sammy đã đoán đúng mấy bạn à là có thể tạo được đó là nó có thật trời ơi quá là hay luôn ok và vừa rồi thì mình và sammy cũng đã test thử à, những cái video Minecraft TikTok triệu view và nó có thật nha các bạn nha và bọn mình đã thử nghiệm qua rồi thì thấy khá là hay luôn và nếu như những bạn nào mà muốn một mình sẽ tiếp tục làm thêm những cái video thí nghiệm Minecraft TikTok triệu view nữa hãy comment xuống bên dưới cho mình biết và nhấn nút like like like like và đăng ký kênh thì mình sẽ làm thêm những video mới cho các bạn xem nữa nha và bây giờ thì sao nào còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha bye bye, bye. yêu mọi người mà quên nữa Sau khi xem xong cái video này thì tổng kết là mình được 3 điểm Còn Sammy chỉ được một điểm mà thôi Bởi vậy cho nên là Sammy cũng đã thua mình nữa rồi Hey, Sammy cố gắng ráng trong tập sau thắng nha Sam Chứ Sammy thua hai tập rồi đó Cố gắng ơi không được nào thua được Còn mấy bạn thì bạn đã đón được bao nhiêu cái Và các bạn đã được bao nhiêu điểm Hãy comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha Còn bây giờ thì tạm biệt Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha Bye bye, bye. bye. Yêu mọi người Are the king, hello team, hello team.